trước tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là các em học sinh. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu và hướng dẫn bài tập thể dục dành cho trẻ mẫu giáo và các học sinh tiểu học nhằm nâng cao sức khỏe, khả năng vận động để phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19. Sau đây là phần hướng dẫn chi tiết bài tập. Động tác đầu tiên, động tác vươn thở, nhịp 1 2, chân trái xuống chết, hai tay đưa từ dưới lên cao, đồng thời hít vào, nhịp ba bốn thu chân về hai tay hạ xuống chém trước ngực gập đầu đồng thời thở ra năm sáu bảy tám tương tự đối bên năm sáu bảy tám lần tám thứ hai tương tự động tác thứ hai động tác tay vai nhịp một chân trái bước sang ngang hai tay lên cao nhịp hai đặt chân phải về trước tay trái chết dưới tay phải chạm vai nhịp ba về là nhịp một nhịp 4 về tư thế chuẩn bị 5 6 7 8 tương tự đối bên 5 6 7 8 động tác thứ ba động tác tay ngực nhịp 1 chân trái bước chân trái đồng thời hai tay đưa về trước nhịp 2 bước chân phải đồng thời khuỷu gối hai tay kéo vuông góc nhịp 3 về là nhịp 2 nhịp 4 về tư thế chuẩn bị 5 6 7 8 tương tự đối bên 5 6 7 8 động tác thứ tư động tác nghiêng lường nhịp 1 chân trái bước sang ngang hai tay ra ngang nhịp 2 nghiêng người sang trái tay trái trong hông tay phải cao đồng thời quỳ gối nhịp 3 về là nhịp 1 nhịp 4 về tư thế chuẩn bị 5 6 7 8 tương tự đối bên 5 6 7 8 động tác thứ năm động tác vặn mình nhịp 1 chân trái bước về trước hai tay co trước ngực nhịp 2 xoay người sang trái hai tay ra ngang lòng bàn tay ngửa nhịp 3 về là nhịp 1 nhịp 4 về tư thế chuẩn bị 5 6 7 8 tư tự đối bên 5 6 7 động tác thứ 6 động tác lưng bụng nhịp 1 bước chân trái ra sau đồng thời xoay người sang trái hai tay cao nhịp 2 gập người về trước mũi tay chạm viên. nhịp 3 về là nhịp 1 nhịp 4 về tư thế chuẩn bị Nhịp 5 đá chân phải ra sau, hai tay cao. Nhịp 6 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 7 đá chân trái ra sau, tay cao. Nhịp 8 về tư thế chuẩn bị. Động tác thứ bảy, động tác chân. Nhịp 1 bước chân trái sang ngang đồng thời khuỵu chân phải, hai tay cao lòng bàn tay chạm vào nhau. Nhịp 2 về vị trí chuẩn bị. Nhịp 3 nâng chân trái lên, hai tay co trong ngực. Nhịp 4 về vị trí chuẩn bị. 5 6 7 8 tương tự đối chân 5 6 7 động tác thứ 8 động tác toàn thân nhịp 1 chân trái bước chết hai tay cao nhịp 2 chuyển trọng tâm về chân phải đồng thời quỳ gối hai tay đánh ra sau nhịp 3 thẳng người đá chân trái ra sau đồng thời hai tay cao nhịp 4 về tư thế chuẩn bị 5 6 7 8 tương tự đối bên 5 6 7 8 động tác thứ 9 động tác bật nhảy nhịp một bật tách chân trước sau đồng thời chân trái quỳ tay phải đưa về trước tay trái ngang nhịp hai bật khép chân nhịp ba bật tách chân ngang hai tay lên cao nhịp 4 về tư thế chuẩn bị 5 6 7 8 tương tự đổi chân 5 6 7 8 động tác thứ 10 động tác điều hòa Nhịp một hai chân trái bước sang ngang, đồng thời khuỷu gối hai tay đưa từ dưới lên cao. Nhịp ba bốn khuỷu gối hai tay đưa từ lên cao để kéo trước ngực. Nhịp năm sáu tương tự nhịp 1 hai. Nhịp 7 tám thu về. Lần tám thứ hai tương tự đối bên. Một hai ba bốn năm sáu bảy. Phần giới thiệu động tác của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chúc quý thầy cô cùng toàn thể các bạn tập luyện đạt hiệu quả, có sức khỏe tốt để phòng chống dịch.